Xin chào toàn thể 500 anh em đã quay trở lại với kênh youtube của điện tử điều khiển nghe nhìn Tuân Macao thì uh, anh em hôm nay uh, thay mặt Tuân Macao mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái dòng sản phẩm uh, chơi bộ môn liêng bịp ba um, cây bịp Đấy, hiệu quả nhất trên thị trường hiện nay đó chính là dòng áo đổi bài áo đổi bài ở đây không phải là những dòng áo thun áo phông hay áo sơ mi mà chính là những con áo khoác đổi bài thì uh, đây là một mẫu áo khoác đổi bài cổ tay mình đang mặc trên người nha anh em áo khoác đổi bài thì nó cũng có thể đổi ở bụng này cổ tay này nhưng mà hiệu quả nhất thì ờ, xin phép được giới thiệu cho anh em đó chính là cái dòng đổi bài cổ tay vừa kín đáo mặc lại đẹp đẹp đấy anh em nhìn nhé mẫu mã thì rất là đẹp đúng không ạ xoay một vòng anh em nhìn này mặc rất là vừa người áo thì có rất là nhiều mẫu đủ uh, size cho anh em cho anh em từ cân nặng ờ, từ nhỏ cân nhất từ 50 cho đến những người anh em uh, 90 80 cân đều có thể mặc vừa à, mặc rất là đẹp luôn mà nó giữ ấm rất là tốt nhé anh em à, chơi mùa đông thế này rất là thích hợp Đấy, giữ ấm tốt này chơi đổi bài bịp này Đấy. nhìn rất đẹp đúng không ạ à, bằng mắt thường nhìn qua video thì không giới thiệu thì chắc chắn là anh em không thể biết đây là một con áo đổi bài được đúng không ạ thì mình sẽ test thử cái motor đổi bài nhé con áo này là chạy bằng pin nhé motor đổi bài là chạy bằng pin anh em mang bốn cục pin đi lắp là nó sẽ um, chạy bình thường bốn cục pin này với bốn cục pin anh em có thể chơi tầm uh, khoảng uh, xem nào anh em nếu mà cứ cháo đổi liên tục vào anh em có thể đổi được tầm 7 đến 8 tiếng còn chơi thi thoảng mới đổi vào thực tế cuộc chơi thì mình không phải lúc nào mình cũng đổi mà là thi thoảng mình sẽ đổi đúng không ạ và ván nào đổi đẹp thì mình sẽ đổi thì uh, sẽ chơi cho anh em được vài ngày nên anh em hoàn toàn có thể yên tâm chẳng hạn như anh em có chuyến du lịch hay chuyến đi đâu chơi xa vài ngày với những ờ, người bạn thì anh em mang nó đi cũng được đấy tiện thể tranh thủ thì rượu chè rồi thì mình lôi ra mình đánh rất là kín ờ, mặc như một chiếc áo thông thường và ngồi chơi bài thì có thể chơi đổi bài đi đấy, rất là tiện lợi thì anh em nhìn này mình sẽ hướng dẫn anh em cách đổi con áo đổi bài này nhé à, đổi bài cổ tay tất nhiên là nó sẽ đổi cổ tay rồi anh em nhìn này cổ tay này đấy. rất là kín đúng không ạ mình không giới thiệu thì chắc chắn là anh em không phát hiện ra được rồi mặc rất đẹp luôn không hề lộ ừ. mình vẫn có thể à, đảo bài này chia bài rất là bình thường khi có con máy ở cổ tay máy này là một cái mỏ đổi bài mini chống ồn tuyệt đối nhé anh em <clears throat> để ở cổ tay này mình vẫn cả mình vẫn đảo chia bài rất là bình thường đúng không anh em anh em nhìn này cầm chia bài rất là bình thường với các bộ môn như liêng ba cây thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách chơi nhé với bộ môn liêng đi anh em nhìn điểm bài của mình đây là bài mình nhận được à, <clears throat> đấy như chơi với bộ môn liêng thì đây đã là không điểm rồi đấy 10 điểm nhưng mà là không điểm không điểm như thế này thì chắc chắn là không làm được gì cả đúng không anh em anh em chấp nhận là cái ván này mình thua đúng không đằng nào cũng thua rồi thì mình phải hao một lá bài vào trong áo em nhớ cho mình áo mang đến là một chiếc áo không có lá bài nào cả Đấy, trong motor không hề để sẵn một cái lá bài nào và mình phải hao trực tiếp thì trong cuộc chơi nha anh em Đấy. trực tiếp cuộc chơi mình sẽ hao mình hao lá nào thì à, cách hao này anh em chú ý cho mình nhé cách hao này mình sẽ để gần lại cho anh em nhìn hao thì anh em à, bài đây anh em muốn hao lá nào thì anh em để cái lá đấy lên trên cùng như thế này cho mình chéo hình chữ V chéo hình chữ V một góc rất là nhỏ này anh em nhìn này một góc rất nhỏ miễn là sao vừa để đưa được vào trong cái khay áo khe khe đổi bài đấy khe đổi bài của cổ tay anh em nhìn nhé mình sẽ làm chậm và kỹ cho anh em xem đưa vào này đấy, thế là xong giờ bài anh em còn hai lá thì anh em chấp nhận thua ván này anh em úp bài vào bài nọc đúng không ạ đấy ok giờ mình đã có cây át trong ví rồi nhé anh em à, cây át trong áo anh em phải nhớ rõ là mình phải có cây nào trong áo để các ván tiếp theo anh em cảm thấy thích hợp đổi thì anh em sẽ đổi còn không thích hợp đổi thì anh em thôi không cần đổi nữa được nhưng mà mình chia liêng ấy, mình chỉ ăn nhau ở một số ván thôi đúng không ạ một số ván quyết định Đấy. ván nào anh em cháo đổi được cảm thấy bài điểm to thì anh em xuống tiền mạnh tay còn những cái ván nào không cháo đổi được thì anh em sẽ phải ra vào tiền nó hợp lý đúng không ạ <coughs> ok như cái ván này này anh em nhìn xem bài mình điểm được có 5 điểm bài đúng không ạ nhưng mà mình sẽ giúp anh em thành 9 điểm một cách rất là đơn giản với 5 điểm bài như thế này 5 điểm đúng không ạ 997 5 điểm mình sẽ giúp anh em trở thành à, một ván 9 điểm 9 điểm pro 9 rô luôn Đấy, anh em nhìn nhé chéo hình chữ V này đổi này Đấy. anh em cứ tập luyện cho tôi khoảng à, mua áo về anh em tập luyện thuần thục đi Đấy. anh em tập luyện thuần thục đi rồi thì anh em hãy mang ra chơi nhé tránh tình trạng mà chưa quen mà đã mang ra chơi thì rất là dễ bị lộ hàng Đấy. còn à, anh em dám tráo đổi thì chắc chắn là sẽ chiến thắng Đấy. đổi thuần thục rồi vào cuộc chơi rất là nhiều anh em mua đồ về vào cuộc chơi không dám sử dụng nhưng mà anh em yên tâm đi hàng này rất là kín đấy, áo rất là kín anh em chỉ cần có gan một chút cháo đổi là sẽ chiến thắng đấy. mình cứ mạnh dạn cháo đổi thôi 9 điểm đấy. 9 điểm chắc chắn là to nhất ở đây rồi mình sẽ lật các bài đi 9 điểm chắc chắn là to nhất đấy thì uh, cách cháo đổi cũng như cách chơi đơn giản như thế thôi anh em chỉ cần uh, nếu mà anh em mà đam mê bài bịp thì chắc chắn là anh em chỉ cần xem qua mình giới thiệu một lần như thế là anh em đã đủ hiểu rồi đúng không ạ đấy còn nếu mà chưa hiểu thì anh em cứ liên hệ trực tiếp cái số điện thoại trên màn hình 0834 6633 hoặc là 0346 0947 à, Tuân cao sẽ tư vấn cụ thể hơn cho anh em đấy. giải thích rõ ràng hoặc là anh em có thể kết bạn Zalo với hai số điện thoại đấy mình sẽ hướng dẫn qua video cụ thể với từng anh em một nha đấy. cảm ơn anh em đã theo dõi video xin chào toàn thể anh em